5 sai lầm chết người mà bạn cần phải biết để đầu tư chứng khoán thành công. Xin tự giới thiệu, tôi là Quang Dũng, nhà đầu tư, nhà đào tạo trong việc đầu tư chứng khoán. Hôm nay tôi sẽ chia sẻ cho quý vị và các bạn những cái sai lầm phổ biến và rất nhiều các nhà đầu tư cá nhân mắc phải trong lĩnh đầu tư chứng khoán mà bạn cần phải biết để thay đổi quá trình đầu tư của bạn. Vậy năm sai lầm đó là gì ạ? Và bạn cần phải biết và bạn phải xem hết video này để biết rằng mình đang có những sai lầm này trước khi chúng ta có thể giao dịch được và như ờ, chúng ta đã biết rằng là trong ờ, rất nhiều năm giao dịch qua thì tôi cũng có rất nhiều sai lầm giống như các bạn ở trong ờ, đã đang xem cái video này giống như tất cả các bạn đang xem video này tôi biết rằng ai cũng có sai lầm ai cũng có vấp ngã trong quá trình đầu tư và khi mà tôi mới bước đầu vào tham gia giao dịch thì tôi cũng đọc đọc hàng trăm cuốn sách khác nhau về các phương pháp đầu tư khác nhau tuy nhiên thì mỗi một cuốn sách nó lại có những cái ý nghĩa khác nhau và tôi cứ thực hành đi thực hành lại và có rất nhiều sai lầm và những sai lầm đó nó làm tôi phải trả giá rất lớn nhưng sau đó thì chỉ có 5 hoặc 6 cuốn sách gì nào đó nó có thể giúp tôi thay đổi cuộc sống của mình khi mà đó là những cái uh, phương pháp phù hợp với tính cách con người của tôi trong khi giao dịch và bạn biết rằng là việc mà chúng ta không nhận biết được sai lầm của mình trong những việc đầu tư đó là một yếu tố rất quan trọng có thể quyết định cái tương lai đầu tư của bạn trong sau này vậy sai lầm đầu tiên là gì ạ các bạn cần biết sai lầm đầu tiên là gì ạ đó là gì ạ muốn kiếm tiền thật nhanh ai cũng muốn kiếm tiền thật nhanh và các bạn biết rằng có một cái quy luật vũ trụ không bao giờ thay đổi đó là lượng đủ thì chất đổi nếu bạn không có cái gì và bạn muốn có một kết quả nhiều hơn thì sớm muộn bạn sẽ trả lại cho thị trường và thậm chí là thị trường sẽ lấy đi của bạn nhiều hơn thế nữa và bạn cũng biết rằng là một cái quy luật mà luôn luôn vận động trên thị trường vận động trong cuộc sống hàng ngày chúng ta đó là quy luật nhân quả đó là nếu bạn gieo cái gì thì bạn gặt cái đó nếu bạn không gieo bạn không gặt vậy nếu bạn muốn kiếm tiền trong lịch đầu tư chứng khoán mà bạn không gieo gì hết bạn chỉ muốn gặt thôi chỉ muốn kiếm thật nhanh thôi thì điều gì sẽ xảy ra với bạn trong trường hợp một ngày nào đó bạn có thể may mắn có thể kiếm được rất nhiều tiền nhưng sớm muộn bạn sẽ mất hết và không những mất hết mà bạn còn mất rất nhiều thứ nữa trong quá trình đầu tư nên thay vì chúng ta muốn kiếm tiền thật nhanh thì chúng ta phải trang bị cho mình kiến thức những cái kiến thức mà nó phù hợp với tính cách con người của mình đó là lượng đủ khi bạn có lượng đủ rồi thì chắc chắn chất sẽ đổi và chắc chắn bạn sẽ thành công bởi vì lúc đó nó tạo ra cái tầm của bạn bạn sẽ hiểu được thị trường sẽ vận động ra sao bởi vì thị trường chứng khoán là một môn khoa học rất là phức tạp nó có thể có những cái hàm khác nhau và bạn biết rằng là những mỗi hàm đấy nó có những cái biến khác nhau và nếu bạn không biết những cái hàm những cái biến như vậy bạn không biết cái quy luật vận động của thị trường như nào thì bạn làm sao có thể đầu tư thành công được và bạn chỉ mua mang tính chất là cầu nguyện làm sao cổ phiếu của bạn à, nó lên và bạn kiếm tiền nhưng điều đó nó chỉ có một hai lần hoặc là nó chỉ may mắn trong thời gian ngắn thôi nên chính vì vậy bạn không thể nào kiếm tiền một cách nhanh chóng được nếu bạn không có kiến thức đủ và kiến thức uh, chuẩn tại vì ở đây tôi muốn nói là đủ và chuẩn tại vì có rất nhiều kiến thức ở trên thị trường nhưng không phải kiến thức nào nó cũng phù hợp với tính cách con người của bạn nên bạn hãy đi tìm những cái kiến thức phương pháp phù hợp với tính cách con người của bạn để các bạn có thể học hỏi nạp năng lượng đủ trước khi các bạn tham gia đầu tư thành công đó là sai lầm đầu tiên và sai lầm phổ biến của tất cả các nhà đầu tư uh, trên tham gia thị trường đặc biệt là những nhà đầu tư mới bắt đầu sai lầm thứ hai các bạn biết là sai lầm gì không ạ sai lầm thứ hai mà phần lớn có lẽ là 95% các nhà đầu tư mắc phải khi tham gia vào thị trường chứng khoán đó là sai lầm về tư duy ạ cái sai lầm này là sai lầm phổ biến nhất và tôi được biết và bản thân tôi cũng đã có những sai lầm rất là lớn khi mà tư duy bị sai vậy tư duy sai được hiểu như nào ạ bạn có thể áp dụng cái chiến lược kết quả kinh doanh của Apple, của Microsoft, của Vingroup cho một cái cửa hàng tiện lợi của gia đình bạn hay không ạ? Bạn không thể là áp dụng một chiến lược như thế cho cái cửa hàng tiện lợi nhá, như mình được. Và tôi biết rằng là có rất nhiều người đi học hỏi và có thể đọc một cuốn sách nào đó, thấy một cuốn sách nào đó, các nhà quản lý quỹ tài ba trên thế giới và họ đọc, họ nghiên cứu và họ áp dụng cho chiến lược đầu tư của mình và sau một thời gian họ bị thua lỗ và họ đành phải đầu tư dài hạn đầu tư lâu năm và thậm chí là sau một thời gian không biết là cổ phiếu của mình đâu nữa và đó là lý do rất nhiều nhà đầu tư khi mà à, nghiên cứu hoặc mới tham gia đầu tư thị trường họ chỉ nghe một ai đó nói là à, Warren Buffett là một người thiên tài một người có thể nổi tiếng thế giới và hãy đầu tư theo ông đó đi nhưng bạn có biết không à, đó là những cái quỹ đó là những cái đầu tư tổ chức đó là những cái doanh nghiệp đó là cái cái tổ chức mà chúng ta biết rằng là họ có số vốn rất lớn họ mua bán cổ phiếu để đầu tư dài hạn để đầu tư lâu dài họ không bán ra thậm chí là cổ phiếu càng giảm họ lại tiếp tục mua vào để mục đích của họ là thâu tóm doanh nghiệp bạn có đủ tiền để bạn thâu tóm doanh nghiệp đấy không bạn có đủ tiền để sở hữu doanh nghiệp đâu bạn có con người để quản trị doanh nghiệp hay không nếu bạn không có con người bạn không có đủ tiền thì làm sao bạn có thể đầu tư theo cái hệ thống của họ được nên vấn đề ở đây là bạn cần phải tư duy đúng ạ tư duy đúng là ở đây tôi muốn chia sẻ các bạn đó là bạn hãy nghiên cứu ở một cuốn sách đó là giàu từ chứng khoán đây là một cuốn sách rất là tuyệt vời họ đã nói rằng rất nhiều nhà các đầu tư cá nhân những nhà đầu tư xuất sắc nhất trên thị trường chứng khoán thế giới và những nhà đầu tư này họ có những điểm chung như nào bởi vì bạn là nhà đầu tư cá nhân bạn là đầu tư mà số tiền của bạn không phải là quá nhiều nên hãy học những nhà đầu tư thành công những nhà đầu tư cá nhân xuất sắc và mô phỏng họ hãy mô phỏng họ bạn hãy mô phỏng họ và hãy ờ, sống với họ sống tất cả những cái Ờ, ngày đêm suy nghĩ tất cả những gì họ làm họ chúng ta hãy bắt chước họ và cứ bắt chước họ bắt chước họ và rút kinh nghiệm hàng ngày ra thì sớm muộn bạn sẽ trở thành những nhà đầu tư thành công giống như họ thay vì mình đầu tư mà mình không biết là mình đang ở đâu mình không biết là số vốn mình như nào mình không biết là mình uh, cái hệ thống phương pháp của mình nó phù hợp với tính cách con người mình hay không đó là gì ạ đó là ý nghĩa bạn quyết định lên giả sử nếu bạn mua một cổ phiếu bạn mong muốn là bạn ăn gì ạ à, ăn cổ tức ăn chênh lệch giá thì làm sao bạn lại có thể mua cổ phiếu để bạn nắm giữ lâu dài được bởi vì những cái cổ phiếu nắm giữ lâu dài của các quỹ lớn họ chủ yếu là họ tập trung họ thâu tóm và họ sử dụng cái vốn mà doanh nghiệp tạo ra để tiếp tục đi đầu tư nên bạn cần phải hiểu rõ bản chất nên đó là tư duy tư duy là yếu tố quyết định 85 80% thành công của mỗi chúng ta các bạn nhớ nhá tư duy nhắc lại tư duy là quyết định 80% thành công của mỗi chúng ta kiến thức và công cụ nó chỉ quyết định 20% thôi ạ nếu bạn sai về tư duy bạn sai về tư duy thì bạn có thể gần như là sẽ thất bại bởi vì nếu khi mà bạn sai tư duy bạn sử dụng các công cụ kỹ thuật nó không đúng thì bạn cũng đã bị thua rồi bạn sai tư duy bạn sử dụng chiến lược đầu tư không đúng bạn cũng đã sai rồi bởi vì kiến thức của bạn có thể rất tốt kiến thức của bạn có thể siêu đẳng nhưng khi bạn bạn sai tư duy thì bạn sai tất cả đó là lý do khi mà các bạn đều có một cái doanh nghiệp như là cửa hàng tiện lợi thì bạn phải tìm những cái cửa hàng tiện lợi nào nó phát triển mạnh nhất và bạn áp dụng hệ thống của nó để bạn đầu tư thành công thay vì các bạn lại áp dụng chiến lược đầu chiến lược quản trị của Vingroup, chiến lược quản trị của Apple, chiến lược à, quản trị của Alibaba, tất cả chiến lược đó nó chỉ dành cho các tập đoàn lớn thay vì bạn lại mang áp dụng cho kiểu cửa hàng tiện lợi của bạn. Bạn có hiểu tôi muốn nói không ạ? Đó là lý do vì sao nếu bạn là nhà đầu tư cá nhân thì hãy mô phỏng những thiên tài đầu tư cá nhân đã thành công bằng đọc cuốn sách giàu từ chứng khoán của John Book đây là cuốn sách rất là tuyệt vời và cuốn sách này đã chia sẻ rất nhiều những nhà đầu tư thành công và họ có những đặc điểm chung và những đặc điểm chung đó chính là những cái mà bạn cần phải tìm ra để làm sao cho đủ lượng làm sao tức là bạn cần phải nạp đủ lượng vào thì chắc chắn chất sẽ đổi đó là sai lầm thứ hai vậy sai lầm thứ ba là gì ạ sai lầm thứ ba mà tôi biết rằng là có phần lớn rất nhiều nhà đầu tư sai lầm và sai lầm này trầm trọng tôi nghĩ là trầm trọng đó là sai lầm đầu tư theo gì ạ à, ngược xu hướng ạ à. đầu tư ngược xu hướng là sai lầm lớn nhất mà tôi biết rằng là phần lớn các nhà đầu tư bởi vì khi mà à, họ bị sai lầm về tư duy giống như ban đầu tôi mới nói á, đó là khi họ mua theo những cái quỹ lớn chẳng hạn như là cái quỹ như là Peter Link như là uh, uh, Peter Link như là gì ạ à, như là Warren Buffett như là rất nhiều nhà đầu tư khác và họ nghĩ là đây là họ có thể mô phỏng được họ nhưng họ có biết là những cái quỹ đó họ nắm giữ hàng tỷ USD thậm chí là rất nhiều tỷ USD họ có rất nhiều tiền và khi họ mua doanh nghiệp họ đầu tư doanh nghiệp chủ yếu là họ thâu tóm họ mua doanh nghiệp như vậy họ đầu tư có thể 5 10 năm hoặc thậm chí là giữ cả đời nên nếu bạn đầu tư bạn sử dụng để ăn chênh lệch về giá hay là ăn cổ tức thì việc mà bạn cần phải đầu tư theo xu hướng các bạn nhớ nhé đầu tư hướng nhưng đa phần chúng ta lại làm ngược xu hướng bởi vì các bạn biết rằng là xu hướng nó gì ạ à? quyết định 85 phần trăm các cổ phiếu đi theo ạ à. 85% các cổ phiếu đi theo mà bản thân là Mark Mini một nhà đầu tư gọi là huyền thoại một thiên tài chứng khoán đó là xu hướng chính là bạn tức là ông có nói là xu hướng là bạn tức là xu hướng là cái gì bạn chắc chắn là nó mang cho chúng ta rất nhiều cái lợi nhuận cái nhiều kết quả và chỉ có 15 hơn 15 phần trăm các cổ phiếu có thể là không đi theo xu hướng hoặc là có thể là đi ngược xu hướng vậy 15% so với 85% thì bạn lựa chọn 15 hay 85% nếu 85% bạn chưa thành công hoặc không thành công được thì bạn chọn 15% chắc chắn bạn sẽ thất bại và có một lý do khác nữa bạn cần phải lưu ý đó là đầu tư chứng khoán đó là đấu giá khi mà đấu giá thì các bạn biết rằng là việc mà nếu mà xu hướng tăng thì có thể là nó sẽ là một xu hướng thuận lợi để các bạn tiếp tục tham gia vào và bạn có lợi nhuận còn khi mà cổ phiếu hoặc là thị trường đang ở trong xu hướng giảm và bạn lại tiếp tục đấu giá trong một xu hướng giảm thì có lẽ là bạn sẽ phải trả giá rất đắt trong cái việc đầu tư của mình và nếu bạn theo dõi lịch sử của chứng khoán Mỹ, chứng khoán châu Âu, chứng khoán Nhật và đặc biệt là lịch sử của chứng khoán Việt Nam thì chưa ai có thể thành công khi mà đầu tư ngược xu hướng và chỉ có rất ít các nhà đầu tư quản lý quỹ họ mua, họ thâu tóm doanh nghiệp và họ sở hữu họ quản lý doanh nghiệp thì đó là lý do vì sao họ thành công nên với các nhà đầu tư cá nhân chúng ta với nhà đầu tư cá nhân với số tiền uh, chúng ta gọi là số tiền nhỏ này còn việc chúng ta lại sử dụng đầu tư ngược xu hướng đó là tham gia bắt đáy tham gia mua khi mà cổ phiếu giá rẻ và bạn sẽ phải trả giá rất đắt khi mà chúng ta mua ở xu hướng giá rẻ. bởi vì tôi biết rằng là trong quá trình đầu tư tôi cũng gặp rất nhiều khách hàng rất nhiều các học viên cũng như là rất nhiều bạn đã chia sẻ với tôi là họ đã mất thậm chí là cháy tài khoản khi mà đầu tư xu hướng và đó là lý do tôi muốn nói các bạn là hãy đầu tư theo xu hướng bởi vì 85% các cổ phiếu đi theo xu hướng và hãy tập trung vào những cổ phiếu dẫn đầu thay vì chúng ta mua những cổ phiếu bét bạc những cổ phiếu mà đang lao dốc xuống đó là nguyên nhân dẫn đến chúng ta bị thất bại đó là nguyên nhân dẫn chúng ta không thành công trên thị trường chứng khoán và chúng ta sẽ tiếp tục sai lầm tiếp theo đó là sai lầm thứ tư ạ à, sai lầm thứ tư thực ra nó cũng giống như sai lầm à, thứ ba đó là chúng ta mua trung bình giá giảm thực ra đầu tư ngược xu hướng hay là mua trung bình giá giảm đó là một con dao có thể nó xuyên thẳng à, vào chúng ta bởi vì chúng ta cũng sai về tư duy sau lại sai về đầu tư theo hướng và sai lại đầu tư theo xuống giảm bạn biết rằng đến những nhà đầu tư cá nhân những nhà đầu tư huyền thoại như là gì ạ à? Liam thì họ cắt lót bao nhiêu họ cắt lót là 10% như là William Nell họ cắt lót 7 đến 8%, Mac mini họ cắt lót 10%. Vậy bảo toàn vốn là một trong những nguyên tắc để giúp chúng ta thành công và giúp chúng ta kiếm được lợi nhuận cao nhất trong cái việc mà thị hưởng thị trường trong một xu đi lên. Vậy vì sao chúng ta lại tiếp tục mua khi cổ phiếu lao dốc và tiếp tục mua nhiều hơn? Nếu tôi nói cho bạn cái điều này thì bạn có thể giật mình. Đó là nếu bạn lỗ 5% thì bạn phải 5,6% bạn với hòa vốn còn tiếp tục bạn lỗ 10% là bạn phải, phải lãi 11% hòa vốn nếu bạn tiếp tục lỗ 20% thì bạn biết rằng bạn cần phải 25% bạn mới có thể bù đắp hòa vốn của lại đầu tư của bạn lại và nếu bạn tiếp tục lỗ tiếp tục lỗ tiếp tục lỗ 40% thì bạn cần phải 67% và khi bạn lỗ 50% thì bạn cần phải 100% các bạn nhớ là 100% các bạn mới hòa vốn vậy khi mà bạn trung bình giá xuống thì bạn gần như là không có khái niệm cắt lót và cái khả năng lỗ của bạn nó nhiều hơn ngày càng nhiều hơn và cái cổ phiếu của bạn sẽ gần như không thể nào ờ, tăng lại 100% như ban đầu và lúc đó bạn có thể phá sản thậm chí là bạn không bao giờ có thể lấy lại được cái lợi nhuận cũng như là số tiền bạn đã mất trong quá trình đầu tư bạn có thể tư duy lại xem là có ai đã là nhà đầu tư thành công đặc biệt nhà đầu tư cá nhân khi mà tiếp tục mua cắt lót trong nhiều chu kỳ ạ tôi nói trong nhiều chu kỳ bạn có thể đúng một chu kỳ hai chu kỳ nhưng nếu nói nhiều chu kỳ bạn sẽ xem là có ai đã thành công như vậy con số đó có thể gần như không thể và khi bạn đầu tư hãy tập trung vào những cổ phiếu tăng trưởng thay vì mua những cổ phiếu đang lao dốc những cổ phiếu lao dốc đó là những cái món gì ạ món hàng gọi là gọi là chúng ta có thể là những cái món hàng mà không được thị trường chấp nhận khi mà món hàng không được trường chấp nhận mà chúng ta lại tiếp tục mua vào các tổ chức đang bán ra các quỹ đang bán ra sao chúng ta lại tiếp tục đi chống lại một số tiền lớn họ đang bán ra mà chúng ta là nhà đầu tư cá nhân chúng ta muốn trở thành anh hùng chúng ta muốn người có thể đi tiên phong khi mà tham gia cổ phiếu đó là lý do chúng ta bị thua lỗ và bạn hãy dừng ngay quá trình cơ cấu theo trung bình giá giảm bởi vì đó chính là nguyên nhân dẫn đến bạn thất bại đó là nguyên nhân dẫn đến bạn bị cháy tài khoản đó là nguyên nhân dẫn đến bạn không bao giờ thành công trong lĩnh vực đầu tư chứng khoán và đó là nguyên nhân của những nguyên nhân khi mà bạn đầu tư không bao giờ bị sai bởi vì nếu có lỗ bạn để 5 đến 10 năm thậm chí là để mãi mãi bởi vì cổ phiếu của bạn vẫn là cổ phiếu của bạn bởi vì nó bạn không bán ra thì bạn nghĩ là cổ phiếu sẽ vẫn là của bạn nhưng tôi biết rằng là khi bạn bán ra thì gần như cái số tiền bạn thu lại gần như chẳng còn bạn là bao và có rất nhiều người khi mà thua lỗ quá nặng thì họ tiếp tục chuyển sang đầu tư dài hạn. Và đấy là câu chuyện của phần lớn các nhà đầu tư cá nhân. Có lẽ là khoảng 9, 80% đến 90% các nhà đầu tư cá nhân khi bị thua lỗ quá nặng họ bắt đầu chuyển sang đầu tư dài hạn. Và đó là lý do người ta có nói là 95% các nhà đầu tư cá nhân thất bại trên thị trường chứng khoán một cái điều đó rất là không không sai nên bạn cần phải thay đổi thay đổi bằng tư duy, thay đổi bằng thay đổi phương pháp và thay đổi một góc nhìn. Lúc đó tôi tin chắc là bạn sẽ thành công. Và sai lầm cuối cùng đó là sai lầm thứ năm. Theo các bạn sai lầm cuối cùng là sai lầm thứ năm. Đó là sai lầm gì ạ? À, bạn đã biết rằng là bạn đã học được sai lầm đầu tiên đó là sai lầm gì ạ? Sai lầm muốn kiếm được nhanh. À, bạn cũng đã học về những sai lầm đó là về tư duy, bạn học về sai lầm về gì ạ? sai lầm về đầu tư ngược xu hướng bạn học tiếp sai lầm đó là gì ạ đầu tư trung bình giá giảm và cái sai lầm thứ năm nó cũng là sai lầm phổ biến mà nó gần như nó tổng hợp tất cả những sai lầm khác đó là bạn nghe các chuyên gia mách nước vậy khi bạn nghe các chuyên gia mách nước phím hàng cho các bạn giả sử bây giờ bạn đặt ra một câu hỏi nếu một nhà đầu tư quản lý quỹ xuất sắc một thiên tài chứng khoán họ có cho bạn một cổ phiếu thật sự tốt hay không ạ họ cho bạn một cổ phiếu thực sự là món hời cho bạn hay không ạ bạn đặt thử đặt ra là những thiên tài chứng khoán những người thành công nhất trong lĩnh vực đầu tư chứng khoán họ sẽ không lên diễn đàn họ không lên uh, các trang mạng xã hội để phân tích báo cáo tài chính phân tích cổ phiếu cho bạn biết đâu ạ họ không làm điều đó đâu họ ở một cái nơi kín đáo và tất cả những cổ phiếu họ sẽ giữ bí mật chỉ khi nào họ bán ra thì họ sẽ mách nước cho bạn biết để bạn có thể mua vào và lúc đó họ bán ra nhiều hơn. Và tôi biết rằng là có rất nhiều các chuyên gia có thể nói trên thị trường. Nhưng nếu các bạn nghiên cứu về Mac Mini, nghiên cứu ở William nghiên cứu ở Limor thì mỗi lần họ nghe chuyên gia thì đó là mỗi lần họ thất bại. Vậy thay vì bạn nghe chuyên gia thì hãy trang bị cho mình kiến thức, kiến thức trang bị cho mình đủ lượng thì chắc chắn chất bạn thay đổi. Và tôi biết rằng là khi các bạn nghe các chuyên gia thì đầu tiên các bạn phải đặt ra câu hỏi nếu chuyên gia có cho bạn một cái cổ phiếu đúng chăng nữa thì bạn biết rằng thời điểm nào bạn mua tại vì một cổ phiếu có thể trong một tháng có thể nó tốt nhưng cũng có thể nó xấu bởi vì thời điểm mua nó là quyết định cái thời điểm bạn có thành công hay không và nếu chuyên gia đó có giỏi đến mấy thì cái xác suất họ thành công cũng chỉ là 5 đến 60 phần trăm thôi còn 40 phần trăm là họ cũng có thể bị thất bại và khi họ thất bại thì họ cắt lót thật nhanh nhưng khi bạn nghe chuyên gia rồi bạn thấy nếu cổ phiếu của bạn bị thất bại nếu cổ phiếu bạn lao dốc xuống thì bạn là tiếp tục làm gì ạ bạn tiếp tục nắm giữ và bạn tiếp tục nghĩ là cổ phiếu này là do chuyên gia mách thức các bạn cổ phiếu này là cổ phiếu cực kỳ tốt và bạn tiếp tục nắm giữ và sau khi cổ phiếu bạn lỗ quá nhiều bạn bán ra thì không cái gì khác bạn lại tiếp tục đổ lỗi cho chuyên gia và khi bạn đổ lỗi chuyên gia rồi thì bạn thấy là mình thật sự thoải mái nhưng bạn đã mất tiền và bạn đã cháy tài khoản đó là năm gì ạ năm cái lý do năm cái sai lầm chết người mà bạn cần phải biết để thay đổi cuộc sống của bạn thay đổi cái hệ thống đầu tư của bạn thay đổi con người bạn tin rằng khi bạn có thay đổi về lượng bạn chắc chắn thay đổi về chất và khi bạn gieo nhân nào bạn sẽ gặp vào đấy bạn hãy gieo những hạt tốt nhân tốt thì tin chắc rằng lượng của bạn sẽ thay đổi tin chắc rằng kết quả của bạn sẽ thay đổi đó là những gì mà tôi muốn gửi đến quý vị các bạn trong cái chia sẻ ngày hôm nay và tôi mong rằng các bạn hãy thay đổi lượng bên trong tôi tin rằng chất sẽ thay đổi hãy thay đổi nếu mình đã đầu tư lâu năm và phương pháp của mình chưa thành công thì hãy thay đổi theo phương pháp khác đi ạ hãy thay đổi chính mình khi mình thay đổi thì mọi thứ sẽ thay đổi một lần nữa thì ờ, xin cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi cái Ờ, buổi chia sẻ à, ngày hôm nay của tôi thực sự nếu các bạn thấy hay thì hãy comment ạ hãy comment và ấn vào chuông ấn vào chuông và ờ, hãy comment vào kênh của, quang Dũng DVD ạ hãy comment vào kênh của ông Dũng DVD ở phần dưới để khi mà Dũng có tiếp tục những video khác để ờ, các bạn sẽ là người đầu tiên các bạn là người sớm nhất có thể nhận được những video này của Dũng và một lần nữa xin cảm ơn quý vị các bạn rất nhiều